Hello anh em, ok thì uh, hôm nay quay lại với cả con game này Thì hôm nay mình sẽ đánh với cả vốn đó Nên là 100 nghìn nhá Hôm 100 nghìn trăm hai vào chặt cây xem được gì không nhá Thì anh em nào muốn nhận được lộc lá thì anh em có thể kéo xuống cái phần uh, mô tả ấy Mình sẽ có một cái link hướng dẫn cho anh em nhận uh, ờ, cốt với là nhận thể nhá Hoặc là anh em có thể xem lại, à được nổ này à, nổ 23 nghìn Thì anh em có thể là xem like của mình Xem like của mình thì trong like thì mình sẽ tặng cho anh em nhá Ok chưa Thì like thì mình thường thường like 8 giờ tối Có ngày thì mình bận mình không like được trăm rưỡi nhá Ok này chặt à, cây được thêm hai chục nó lên trăm rưỡi rồi Mình sẽ vào quay thú nhá Quay thú này Quay, quay thú thì khá là ngon luôn Quay theo kiểu cách của mình Ok thì à, xem nào con nào về nhiều này à, Bồ câu này Bồ câu với cả Bồ câu với cả hai con gấu món gấu trúc một con gấu uh, đấy cực. gấu thường một con tinh tinh ok thì đặt gấu là tinh tinh nhá đặt hết luôn một gấu tinh tinh đi là phải ăn liền liều ăn nhiều đặt mỗi con ba nghìn liều ăn nhiều đi ok này một con bốn mươi nghìn này đó thì anh em nhớ là theo dõi bật chuông lên mình thông báo nhé về bù câu bù câu ok này bù câu này bù câu bù câu úp ok này trăm rưỡi xem nào lên luôn à 300 này lại 200 luôn anh em ạ 200 luôn cái này thì uh, cái này có khi là đánh an toàn đi vẫn tiếp tục này mình sẽ vẫn tiếp tục đặt như thế nhá tỷ vệ khá cao luôn thôi đánh an toàn an toàn thì đánh như này nhá anh em nhá đó đánh an toàn thì mình bỏ lại hai cái ô đó ô x12 và hai con cá mập với cá kia ok là may thế đặt bồ câu rồi đây đặt là uh, công tí nữa thì tưởng mình đặt không kịp đặt công không kịp anh em ạ đặt quá 20 k không mà vẫn lỗ à, vẫn 300 lỗ mất mấy chục ok tiếp tục này vẫn đặt như thế nhá công thì mình sẽ đặt thêm này Để ra khó chịu hết công mình đặt thêm này Kết thúc cực Không kịp rồi Không kịp rồi Vẫn là ba con x 8 là vẫn to nhất Ok gấu gấu gấu ok này ngon Tinh tinh chứ nhầm Con này còn tinh tinh một gấu năm này lên này Úp 400 luôn gần 500 anh em ạ Bắt đầu cược Ok 100k rồi Lên 500 500 vẫn đặt thế này đánh an toàn thôi Mình sẽ bỏ lại hai con x12 Tí nữa vốn cao cao thêm tí nữa thì mình sẽ đặt thêm tí nữa sát này thì mình sẽ đặt cho nó đều đều một tí ba cái con à, về tỷ lệ thắng cao này mình sẽ đặt nhiều nhiều một tí nhá tỷ lệ thắng cao thì mình sẽ đặt nhiều nhiều một tí con này vì gấu trúc ngon này thôi xịt tô xịt xịt thôi sư tử tiếc thế còn 70k kìa vừa bảo xong phát nó về còn 70k rồi lỗ rồi anh em ạ. bắt đầu cược tôi lại đánh từ từ lại 70k thì mình sẽ đánh vào đánh hết vào x8 có nha được ăn cả ngã về không đây kết thúc cược hơi bị căng nhá mang về đi về đi về về về ui gấu ui tinh tinh ok ngon lại húp này này thế tí nữa tưởng gãy anh em ạ ok này lại trăm bảy trăm bảy lại một trăm bắt đầu cược lên một trăm vốn là lúc nãy là phải trăm rưỡi nhá vốn lúc đầu trăm ba trăm ba trăm rưỡi mình vẫn tiếp tục đặt ba con này để chiều hôm nay ba này tăng tất cả luôn kết thúc điều khen nhiều tỷ lệ của nó thì đặt nói chung đặt như lúc đầu kia nhưng mà đen quá anh em ạ tỷ lệ ăn nó cũng bảy tám mươi phần trăm ok này lại về gấu thế này bệt này bệt hai phát liền mày thế năm tám bốn trăm 400 ok Lại lên Bắt 400 luôn 400 rồi thì đánh an toàn thôi Đánh an toàn thôi Đây là 10, 10, 10, 10 Kết thúc Ok này Sợ hai con này nó về quá Nhưng này không kịp định đánh thêm Không kịp anh em Thôi về Cá, mập, trắng Mày thế mình đặt vẫn còn 200 anh em ạ khá là căng luôn bắt đầu cược vẫn tiếp tục như thế này mình sẽ đặt thêm nó về tỷ lệ thắng con nào tỷ lệ thắng cao thì mình cho vào con đấy thôi cứ con nào tỷ lệ thắng cao thì mình theo kết thúc cược 10, 18, 10 Đừng về mấy con kia rồi. được ok Chim én, thì vẫn lỗ anh em ạ én thì vẫn lỗ trăm tám lại xuống năm trăm tám đầu cực căng thế nhở có thắng có thua thôi trăm tám trăm tám mà có ba con này tỷ lệ thắng là cao nhất thôi cắt ba con này tỷ lệ thắng cao nhất kết thúc kịp trên từng sản phẩm rồi lại về én chim bùa én. chứ bệt én kìa vừa bệt cấu xong rồi lại bệt én kìa bắt đầu cược lại đánh lại này cay rồi đấy có khi quả này là gãy mình nghĩ kéo quả này là gãy gãy thì thôi chắc là dừng đi đây kết thúc bốn trăm k nhưng mà Thôi coi như mất 100k vậy Đừng vậy Rồi Rồi tinh tinh Ok mày thế Ok này Mày thế 40k 44 48 là 300 Lại lên 300 anh em ạ Ăn được phát 300 Bắt đầu cực 300 mà Tiền nhà vẫn tiếp tục nhá chơi này của liều thì của ăn nhiều kết thúc được đặt thêm vào an toàn thôi đánh mới là liều không chết đấy an toàn này ok lại với tinh tinh ok này Công lại với tinh tinh này Úp, ok ngon lành anh em ạ 500 rồi 500 thì dừng cực. bố đi 100 <laughs> 500 Thôi kệ đánh mất hết đi 100 500 lại 400 là ngon lắm rồi đấy chúng tôi đánh an toàn thôi phát này an toàn như thế này thì cũng không lo hết vẫn còn có, có vốn mà đánh kết thúc được ok này mình đánh uh, cửa tám cửa tỷ lệ thắng ăn đến 99 phần trăm rồi lại về em, em lại mất rồi em thì mất anh em ạ em thì mất chút rồi tỷ lệ ăn nó phải về chơi đến uh, 90% là ăn và có tầm 60% ờ, là lãi còn đâu là 40% là mất ít 30% 20% mất ít còn đâu là mất ok chưa ok này ngon ngon ngon ngon tóm lại tỷ lệ mình đánh như thế này thì nó cứ con nào đánh ăn chắc thôi tí nữa vốn cao cao tí mình đánh thêm ok Bắt này 600 một cố gắng một triệu này cố gắng một triệu anh em ạ ok này này an toàn nhá mình đánh quả này 8 cửa rồi 8 cửa như là dồn vào 60, 100 loạn hết luôn bây giờ chả biết đếm con nào nữa thêm con nào tỷ lệ thắng cao thì thêm nhiều thôi bồ câu thắng cao này bồ câu 70 Ôi dồi, sư tử 1220 trăm hai lại lên bốn trăm tám khó phết đánh an toàn thôi anh em ạ bắt đầu cược bốn trăm tám cố gắng một triệu nhưng mà một là mất hết mất một trăm nghìn không à lên cùng lắm lên một triệu cho xuống bốn của cái like cho anh em tặng lộc cho anh em Vẫn tiếp tục như thế nhá bảy mươi này về một phát về bù câu thì ngon bù câu đi bố cậu bố cậu không công bốn công 40 40 thôi 40 thì cũng không ăn thua cho lắm 40 là lên bao nhiêu lỗ lỗ 40 lỗ rồi bắt đầu công cực. biết thế đặt thêm nhiều công tỷ lệ về cũng phải khá cao mà lỗ mất sáu uh, chục thêm một công công liều liều 80 80 80 ba con đánh tám này tỷ lệ cao này 90 này về hai con trên đi đừng hướng dưới về cửa trên đi gấu ấy tinh tinh ok này húp mày thế 90 k ngon chín 98 u rồi ngon ngon anh em ạ 700 rồi chỉ húp một phát thôi bắt đầu về bồ câu hoặc bồ câu hoặc tinh tinh một phát rất là ngon anh em ạ một phát nữa thì nghỉ luôn một phát nữa thôi Kết ok đánh đều này thế này là nói chung là không sợ hết vốn nữa ăn thì mặc dù ăn được ít thôi nhưng mà nó cũng không sợ mất vốn ok công này công lại 40 biết thì công mình đặt thêm nhiều cũng sợ hết vốn nó có nào tỷ lệ cao thì mình đánh uh, tỷ lệ thắng cao thì mình đánh cao thôi mình đánh nhiều thôi lỗ mất rồi lỗ mất ta quả cái cửa đấy mất rồi tỷ lệ thắng cao thì mình đánh cao thôi này đánh loạn hết lên rồi anh em ạ bây giờ chả biết đánh kiểu gì nữa ok khúc ok đấy vừa mất xong lại lại được khúc phát nữa anh em ạ phát này được bao nhiêu 800 800 rồi còn 200 nữa rồi cố lên đúng một phát nữa thôi được 200 nữa vẫn tiếp tục đặt như thế bây giờ mình chả hết thế nào cầu kèo cứ đặt hết vào có khi thì nó phải đặt thêm cá một tí không chết đấy cá vàng hay là về cá kia chết ok này về ok gấu cái gấu chút. gấu gấu cũng được ngon ngon ngon ngon một triệu rồi anh em ạ <laughs> triệu triệu ok chưa được chưa triệu thì uh, chắc là dừng kéo dừng video ở đây thôi ok một triệu thì một trăm một trăm lên một triệu anh em ạ một trăm lên một triệu lãi được uh, lãi nói hàng chốt lãi là lãi được 900 lãi 900 lãi 900 chơi lãi là một triệu cũng phát nữa đi cố gắng lên được vào én thôi vào én thôi có lãi rồi anh em ạ vào én thôi có lãi rồi én thật để <laughs> én thật én là có lãi rồi đúng không bảy gì én lãi được mất hay đủ đúng không triệu một triệu lỗ lỗ anh em ạ vẫn chưa chốt lãi được một triệu anh em ạ chốt lãi một triệu đi hơn một triệu một triệu một trăm một triệu một trăm ba mươi nghìn đánh quá không thể dừng được luôn thì luôn anh em phải dừng được cố gắng lắm. được cần cả ngã về không thế thôi cái này chưa rồi ngon húp ok mày thế vừa về một câu này một câu tỷ lệ thắng hai này húp này triệu mấy rồi đầu cực 22 được Kinh nhỉ Triệu rồi, đấy ngon rồi anh em ạ Hơn triệu lại hơn triệu rồi Thì có khi mình video đây Thì làm thêm đi <laughs> Quấn rồi, đã quấn vào rồi anh em ạ Kết thúc thì được. lên thêm đi Nhất thì hết ăn thêm một hai tiếng nữa xem nào Cố lên, đăng cửa được, đăng cầu đẹp mà tự nhiên bây giờ lại bỏ phí nhờ Bồ câu, bồ câu, bồ câu, Chim ok lại ngon Úp, ok chưa lên phát này tốt triệu rưỡi không lên triệu rưỡi thì dừng video luôn nhá ok chưa ok này thì chắc là dừng video nhá bye bye xin chào tất cả mọi người nhá bye bye